Điện thoại di động Quang Tầm xin kính chào quý khách. Mừng đại tiệc sinh nhật lần thứ 15, Điện thoại Quang Tầm gửi lời cảm ơn đến quý khách đã đồng hành và mua sắm trong suốt thời gian qua. Với 15 năm xây dựng và phát triển, Điện thoại Quang Tâm tri ân đặc biệt đến tất cả quý khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Giảm giá cực sốc từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng cho các dòng điện thoại trên 3 triệu đồng. Miễn phí dán cường lực 1 năm, miễn phí ốp lưng thời trang, miễn phí SIM Mobi, Vina, Viettel. Đăng ký gói cước siêu rẻ khi mua điện thoại tại Quang Tâm trả góp 0% cho các dòng điện thoại iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi. Kèm theo đó là rất rất nhiều phân quà có giá trị đang chờ đón quý khách hàng sở hữu. Mừng đại tiệc sinh nhật lần thứ 15, điện thoại Quang Tầm giảm giá 30% cho tất cả các dòng phụ kiện như sạc dự phòng, tai nghe, ôm lưng thời trang, dây củ sạc, loa mic karaoke. Dịch vụ sửa chữa, ép kính thay màn hình đảm bảo uy tín chất lượng với 15 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên tận tâm chuyên nghiệp, điện thoại quan Tâm cam kết bán hàng chính hãng, giảm giá rẻ nhất, chất lượng cao nhất, bảo hành nhanh nhất. Quý khách sẽ hài lòng khi đến với chúng tôi. Xin trân trọng kính mời